Trải qua hơn một thập kỷ dẫn đầu ngành thực phẩm bổ sung, Duy Nguyễn luôn nhạy bén với tất cả những thực phẩm bổ sung tại thị trường Việt Nam. Lần hợp tác với Protein Fabrican này, anh đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng, nhưng dường như anh vẫn phải sốc nặng với khác biệt mà một nhà sản xuất Bắc Âu mang lại. Một quy cách đóng gói mà khiến cho ông vua ngành súp như anh khó lòng chấp nhận. Waytech và Big Mát được đóng như một thùng sơn em biết phốt thứ hai rồi nha ờ thôi mày biết rồi nói luôn thì cái này á bạn nhìn cái lắp nè tôi chưa biết cách mở nữa tôi thiệt tôi chưa biết cách mở nữa cái thằng này nó có cái phốt đó là nó bắt kinh của nó cái bắt kinh thằng này nó hơi bị lạ mà nó không có đóng thùng gỗ mà nó cũng có đóng thùng sắt cho cái này mà để cái thùng này không à nó để cái thùng này không như vậy nè đó tức là cái bắt kinh mà bbt nhận được thì chờ chút xíu để show cho bạn coi luôn đây đó cái bắt kinh của nó đó bạn thấy cái bắt kinh đó chưa nó đóng những cái thùng này chồng chồng chồng chồng chồng, chồng vô vậy nè thì cũng chuyện bình thường thôi gì trơn sợ lạc thôi sợ mất hoa sợ mất hàng ví dụ như lâu lâu anh em nào ngứa ngứa nó chôm đồ hiểu không nó cầm thủng sách đi về không biết được nhưng mà cái vấn đề á, nó xảy ra khi mà chúng ta ship xa chúng ta shipping đó bạn vấn đề nó xảy ra là hai thùng nó chồng nó nó đang như hiểu không cái vấn đề nó xảy ra nè khi mà đi shipping á thì cái dịch vụ ship của Việt Nam nó làm từ lưa vừa hết nó tôi ngoài tầm kiểm soát của tôi rồi nó sẽ nặng á ví dụ như tôi 7 ký tôi kiên nổi 7 ký tôi khi nổi đi còn ông nội kia tay ốm rung bật bật bật bật bật cái này hứa hứa giọng cái đùng xuống đó giọng một cái đùng xuống luôn nha thì nó dẫn tới nó bể cái ờ, gọi là nó bị không phải bể mà nó bị cong cong quẹo quẹo cái lớp ở trong này mà lớp trong này làm mấy cái khóa để cho khóa hợp cứng lại thì nó sẽ dẫn tới tình trạng có thể là nó bị hư cái khóa đó luôn đó hư cái khóa đó luôn thì cái trường hợp này á mấy mấy bạn nào mua hàng ở đại lý á thì nhiều khi xui xui dính còn hoặc là shipper này đúng không nó cầm cái tụ nó, nó chất lên xe mà bạn còn hiểu không chất lên xe một thằng đứng trên xe tải một thằng đứng trên xe nha một thằng đứng dưới đất nó cầm để nó quăng cũng đùng lên đó nó cầm nó quăng lên cho kia chụp nó cầm nó quăng lên cho kia chụp cái kia chụp trúng thì không sao kia chụp một cái rớt bụp đó mày hư thì cái cái cái tình trạng nó sẽ dễ xảy ra đối với những bạn mua hàng ở đại đại lý ở tỉnh mà tỉnh xa thì đại lý tỉnh xa thì BBT ship hàng còn bạn mua hàng ở trong Sài Gòn thì đỡ hơn